Hello, xin chào quý vị các bạn. Có lẽ trong ờ, thời gian vừa qua, chỉ một vài ờ, tuần vừa qua thôi ạ, thì ờ, chúng ta vẫn nghe nói là cơ hội đầu tư trong khủng hoảng. Và không biết là có bao nhiêu các bạn đã kiếm được lợi nhuận trong thời gian vừa qua. Và có bao nhiêu những người đã kiếm được và mua được những cổ phiếu mạnh nhất ạ à, câu hỏi đặt ra là chúc các bạn biết rằng là trong khủng hoảng nó đều có cơ hội nhưng bây giờ chúng ta đặt ra câu hỏi là chúng ta đã kiếm được bao nhiêu tiền chúng ta đã mua được những cổ phiếu nào và tôi biết rằng là trong uh, tuần vừa qua khi các bạn quan sát thị trường thì chúng ta thấy rằng là uh, phần lớn các công ty chứng khoán đều trước đó một vài hôm thì đều có những thông tin tiêu cực đều có những cái uh, đưa ra nhận định không được tích cực à, tuy nhiên sau đó một hai phiên thì thị trường bắt đầu là tăng ầm ầm và đặc biệt là hôm thứ sáu phần lớn các công ty đều là đưa ra là nhận định thị trường là rất tốt và chỉ cuối phiên thôi thì có rất nhiều nhà đầu tư lại tiếp tục lo lắng sợ hãi vậy với các nhà đầu tư cá nhân nhà đầu tư nhỏ lẻ và ờ, nhà đầu tư mới bắt đầu tham gia thị trường thậm chí là nhà đầu tư đầu tư lâu năm nhưng thực tế khi mà chúng ta không hiểu rõ về bản chất về xu hướng về sự vận động của thị trường thì đây cũng là những cái thực sự là khó khăn để tìm kiếm cái điểm mua tìm kiếm những cái cổ phiếu tốt nhất tìm kiếm những cái cổ phiếu mà giúp chúng ta có thể thành công trên thị trường chứng khoán và các bạn biết rằng là nếu chúng ta để ý một chút trong tất cả những chương trình gần đây của Dũng các bạn có thể theo dõi những video thì gần như những thời điểm mà thị trường có những tín hiệu bùng nổ thời thời điểm mà thị trường có thể tạo đáy thời điểm mà ở ờ, trước khi mà có những cổ phiếu tăng tốc ờ, có phải đó là điều tình cờ hay là ờ, nó là may mắn hay là nó phải có một công thức nào đó trước khi mà chúng ta có thể biết được các bạn nếu các bạn có thể xem lại tất cả những video của Dũng thì các bạn có thể thấy điều đó nó không phải là tình cờ mà điều đó nó là dựa trên những cái kỹ thuật những cái sự hiểu biết về sự vận động của thị trường hiểu biết về xu hướng của thị trường và Dũng biết rằng là có rất nhiều nhà đầu tư bị thua lỗ 4-50% trong thời gian vừa qua và để lấy lại thì chúng ta cần phải là lãi 100% tuy nhiên thì khi mà cổ phiếu hồi một chút là chúng ta gần như là bán hết và chúng ta lo lắng và gần như là mua cổ phiếu uh, mang tính chất là là đổi liên tục và không biết là cổ phiếu nào là cổ phiếu tốt nhất sót ruột uh, tâm lý hoang mang chán nản và rất nhiều cái tâm lý nó đang À, diễn ra trong cái tuần vừa qua đó là những cái gì mà khi quan sát trên thị trường khi thấy diễn biến Dũng thề đủ thấy như vậy và tôi biết rằng là để đầu tư chứng khoán thành công thì các bạn cần phải nắm rõ được xu hướng các bạn cần phải nắm rõ được chu kỳ và đặc biệt là các bạn cần phải nắm rõ sự vận động của thị trường à, tôi biết rằng là sẽ có rất nhiều bạn sẽ à, đưa ra những cái câu hỏi là à, có thể là đây là những cái lời nói phút đuôi à, nhưng tôi biết rằng là nếu những ai mà tham gia những chương trình của tôi những ai là những học viên của tôi thì các bạn đều biết rằng là tất cả những cái trước khi mà thị trường hoặc là cổ phiếu bắt đầu có sự vận động thì tôi đều đưa ra ở ờ, những cái video những danh mục và những video danh mục đó vẫn được tiếp tục đang lưu à, cái điều đó không phải là tôi muốn khoe khoang hoặc là đưa ra để cho các bạn biết rằng là tôi đã đưa ra những cái uh, uh, nhận định như nào thực ra nhận định thực để đưa ra nhận định thực sự là không phải ai cũng đưa ra được bởi vì à, thị trường thì chúng ta cần phải nắm rõ được bản chất à, thị trường chúng ta cần phải nắm rõ sự vận động và các bạn biết rằng là nếu chúng ta hiểu rõ được thì ai cũng thể làm được một cách đơn giản dễ dàng và một cái biểu đồ mà có lẽ chúng ta cũng đã thấy rất là nhiều lần Dũng đã nói và ờ, một số người hỏi là những biểu đồ này có cái điều gì mà suốt ngày ông đưa lên lại đưa lên đưa lên rất nhiều mà chả có ý nghĩa gì cả nhưng đấy là chỉ là cái bề ngoài các bạn không biết thôi ạ đây là một cái biểu đồ mà nó nói lên tất cả cái sự vận động của thị trường chung vận động của cổ phiếu và các bạn cũng đã thấy rằng là tôi đã nói là sau khi test các bạn nhớ nhá sau khi test à, lần thứ hai nếu khối lượng thấp thì cái việc mà khả năng thị trường sẽ có những cái đợt xác nhận à, bạn biết rằng là khi mà khả năng thị trường có sự phát xác nhận thì nếu những ai mà quan sát ngược lại những cái video mà cách đây ờ, một vài phiên các bạn thấy là tất cả những cổ phiếu tất cả những ngành những dòng mà tôi chia sẻ thì các bạn có thể xem lại có lẽ là cái điều đó tôi không cần ờ, muốn ờ, chứng minh cái điều đó tại vì cái chứng minh nó cũng chả giải quyết được gì cả mà ở đây tôi muốn là hướng dẫn các bạn giúp các bạn để các bạn có thể thay đổi tư duy tại vì trong đầu tư chứng khoán tư duy là quyết định số 1 trong việc thành bại của mỗi chúng ta nên chúng ta biết rằng là sau khi test uh, thường thì các bạn nhớ là trong thị trường mà chứng khoán đó, ở vùng đáy thì nó có hai cái à, mẫu hình các bạn đã biết rồi ạ đó là mẫu hình hai đáy và mẫu hình vai đầu vai ngược hoặc là có thể là một mô hình vai đầu vai thiếu những khái niệm này là tôi đã đưa ra từ năm 2011 12 trước đó thì gần như chưa có khái niệm này tôi biết là trước đó chưa khái niệm này và tôi đã có những khóa đào tạo về xu hướng dòng tiền ờ, từ ờ, những năm trước đó và đặc biệt là nếu những ai những à, học viên của tôi ở, ở kinh tế quốc dân ở ờ, ngoại thương thì một số các bạn cũng đã được học cái này tại vì lúc đấy tôi chia sẻ miễn phí rất nhiều các bạn học viên kinh tế quốc dân ngoại thương hoặc là học viện ngân hàng đã được học những cái mẫu hình như vậy và chúng ta đã thấy một cái khái niệm tiếp theo đó là gì ạ một đây chúng ta là áp thớt ở ờ, trong thi đạo áp thớt các bạn đơn giản là một cái phiên có khối lượng lớn đầu phiên thì tăng mạnh cuối phiên thì giảm à, có thể là giá đóng cửa ở mức thấp nhất hoặc là nó có thể chung chiêng ở giữa và phần lớn các chuyên gia phân tích kỹ thuật thì họ có thể kết luận đây là một phiên rất là không tích cực phần lớn là như vậy nhưng bạn biết rằng là để biết được nó tích cực hay không thì chúng ta phải biết nó đang nằm ở đâu nó đang ở năm đoạn tích lũy thì có thể là nó ở rũ bỏ nếu nó đang ở giai đoạn mà chạy nước rút thì nó ở phân phối nên cái việc mà chúng ta biết được nó đang ở đâu thì có lẽ chúng ta không cần đợi lâu nữa và chúng ta cần phải xem là nó đang ở giai đoạn nào trong một chu kỳ thị trường để các bạn không phải đợi lâu nữa thì chúng ta hãy nói về cổ phiếu một số anh chị em uh, vừa qua thì có hỏi Dũng là uh, thực ra lấy cái cốt của Dũng ở đâu thì các bạn đã thấy một cái video của Dũng đó là uh, chứng khoán cho người mới bắt đầu phần 1 ạ và cài đặt AMI broker giống của của Dũng đấy ạ. Đấy tức là uh, khi mà các bạn uh, vào đây thì nó có những cái đường link và các bạn xem và một video video hướng dẫn thì uh, Dũng sẽ xin bạn chung và Dũng sẽ up lên video nếu nếu các bạn đã muốn mua cái cái uh, Ami Broker của Trung thì các bạn có thể liên hệ với Trung hoặc là trong trường hợp mà các bạn uh, tham gia nhiều thì có thể đã uh, comment cho Dũng thì Dũng sẽ nhờ Dung Trung là xin giảm cái uh, phí cho uh, quý vị các bạn tại vì cái phí nó cũng uh, rất là, là rẻ thôi cũng là rất là thấp thì như là 6 hay 700 một năm gì đó thì uh, cái này là cái các bạn có thể hỏi ở chung thì Dũng sẽ um, nhờ chung ờ, gửi một video thì ờ, Dũng sẽ up lên cho quý vị các bạn và cái video thứ hai có lẽ các bạn có thể xem lại đây là một cái video mà ờ, các bạn có thể xem lại tất cả những video này tại vì ở đây Dũng sẽ không có thời gian để chia sẻ hết thì đây là một video mà các bạn biết rằng là trong cái phiên hôm vừa rồi tất cả những cổ phiếu như nào tất cả cái tâm lý của thị trường chung như nào Dũng đều là đưa chia sẻ rất rõ để các bạn có thể học cái phương pháp đó là ứng dụng VSA trong việc mà nhận định thị trường nhận định các dòng cổ phiếu nhận định uh, những cái cổ phiếu nào có thể có khả năng bứt tốc tại vì khi mà các bạn thấy là thị trường nó đang ở một cái giai đoạn gọi là tích lũy các bạn nhớ là trong thị trường đang trong giai tích lũy nó ở như này thì phần lớn các công ty chứng khoán Dũng đã quan sát thì họ có nói rằng gì ạ à, giá cổ phiếu đang nằm dưới giờ SMA 20 đó là xấu rồi ạ nếu các bạn tiếp tục mua bán theo cái cảm nhận như vậy thì các bạn sẽ rất nguy hiểm bởi vì có một cái điều đó là gì ạ đó là khối lượng đã cạn kiệt khi mà cổ phiếu đã rũ bỏ tạo ra khối lượng cạn kiệt vấn đề là nếu chúng ta không hiểu rõ về tâm lý hành vi của các dòng tiền hay chúng ta gọi là xu hướng cổ phiếu thì chúng ta có thể là mất cái cơ hội đoạn này và khi cổ phiếu đã tăng rất mạnh rồi các bạn nhớ khi cổ phiếu tăng rất mạnh rồi các bạn mua vào các bạn tham gia thì các bạn là những cái nạn nhân và lúc đó thì các bạn lại trách móc là uh, uh, thị trường ờ, đánh khó hoặc là phân tích kỹ thuật nó không đúng nữa tất cả những cái điều đó giống như phiên vừa rồi khi mà phái sinh nó chạy nước rút nó tăng rất mạnh và lúc đó thì nó nó, nó đổ dốc trong một thời gian ngắn thì tôi biết rằng là có rất nhiều người đó có chia sẻ là phái sinh là rất khó chơi phái sinh là nó không đúng kỹ thuật phái sinh là VN30 nó đang tăng bao nhiêu tăng 20 điểm và phái sinh lại giảm 6 70 điểm đó là những cái câu hỏi và những đó những cái mà tôi đã nhận được nhưng thực tế thì ờ, nếu chúng ta hiểu rõ được bản chất và chúng ta biết rằng là giữa cái phái sinh và VN50 ờ, thực tế nó không có sự liên kết đến nhau nhiều lắm nếu các bạn bám vào VN30 thì có thể các bạn sẽ có những lúc mà các bạn gặp rất nhiều rủi ro chẳng hạn vào ờ, sau nghỉ Tết 30 tháng 4 thì chúng ta thấy là thực tế là cái chỉ số VN50 giảm là rất là thấp nhưng phái sinh của chúng ta là giảm trên 20 điểm à, thời điểm cao nhất là sàn ở trong ATC sau đó thì rút gần lại và cuối à, kết thúc cái à, phiên ATO à, thì các bạn sẽ thấy rằng là phái sinh cũng giảm đến hai mươi mấy điểm 22 23 điểm đó là những cái gì mà chúng ta thấy rằng là rõ ràng là VN30 giảm rất ít nhưng phái sinh chúng ta lại giảm rất là lớn và những ai mà để hợp đồng qua đêm là chúng ta sẽ có thể bị thua lỗ nặng nên khi mà chúng ta đầu tư thì chúng ta cần hiểu rõ rằng là một là chúng ta cũng cần nhìn nhận rõ cái xu hướng của phái sinh ạ khi mà nhận rõ xu hướng phái sinh mà Dũng có biết rằng là khả năng cái phiên bứt phá này đi lên là rất là mạnh Đấy, rất là mạnh thì có một số bạn cho Dũng vào cái group của mình đó là để đầu um, group về phái sinh thì Dũng thấy là mọi người ờ, yêu cầu là sọt ạ những phiên này thấy mọi người yêu cầu sọt thì Dũng có vào Dũng có bình luận có thể một số bạn đang ngồi đây thì sau đó thì mọi người vẫn là, vẫn sọt ạ thì không biết là điều gì sẽ xảy ra khi mà chúng ta thấy là nó lên như này chúng ta xong bởi vì chúng ta không hiểu bản chất là khi mà nó đã test rồi nó đã test lần thứ nhất khối lượng lớn và test lần hai cái sự rũ bỏ thì xác nhận như này đó là cái khả năng thành công là rất lớn mà chúng ta lại yêu cầu nhận diện cho là nhà đầu tư ờ, cá nhân nhà đầu tư đối với phái sinh là short thì không hiểu vì sao lại đưa ra những cái cái cái quyết định như vậy và phần lớn những ai mà nghe theo kiểu như vậy thì chúng ta thấy rằng là chúng ta không thể thành công được nếu chúng ta không có kiến thức không có kiến thức làm sao thành công được tôi nó muốn chia sẻ với các bạn đó là như vậy và các bạn hiểu rằng là, là ở trong đầu tư chứng khoán thì kiến thức là một yếu tố quyết định cái khả năng thành công của mỗi chúng ta à, chúng ta có những cổ phiếu như ACB các bạn bắt đầu quan sát là ACB ACB nếu trong trường hợp mà chúng ta đang thấy là bất đỉnh đúng không đây là bất đỉnh và một cái phiên vượt đỉnh kéo xuống như này trên một cái nền tích lũy như này về cơ bản thì chúng ta thấy là trong cái nến như này thì rõ ràng nó đang tiêu cực bởi vì à, đóng cửa nó là ở mức thấp nhất đúng không đóng ở, ở, ở mức thấp nhất thế thì vấn đề ở đây là gì ạ vấn đề ở đây là khi mà đóng cửa mức thấp nhất thì bạn cần phải biết nó đang ở giai đoạn nào trong một chu kỳ à, thực ra đây là giai đoạn nó đang tích lũy ở vùng uh, vai đầu vai vai này hơi ngắn một chút ạ vai đầu vai và khi nó tích lũy ở vai đầu vai việc mà kéo lên vượt đỉnh với khối lượng lớn và sau đó bị kéo xuống thì cái điều này á à, về cơ bản thì nó cũng không phải là quá sâu bởi vì nó cần phải rũ bỏ các nhà đầu tư ở phía trên này và nếu những nhà đầu tư thận trọng thì chúng ta có thể mua vào phiên xác nhận phiên tiếp theo còn trong trường hợp mà nó điều chỉnh thì có thể chúng ta sẽ uh, cần phải xem là khối lượng nó ra sao vậy chúng ta đã biết rằng là với những cái tín hiệu như này đầu phiên tăng mạnh và cuối phiên kéo xuống thì chúng ta cần phải nắm rõ đó là gì ạ chúng ta cần phải nắm rõ đó là nó ở giai đoạn nào ở đây chúng ta gọi là rằng giai đoạn tích lũy thì nếu cái đoạn tích, tích lũy thì đây nó vẫn mang tính chất là tích cực hơn so với những cái tính chất là tiêu cực bởi vì tất cả những cổ phiếu mà nó nằm trong đoạn tích lũy thì thường nó sẽ là cái khả năng xác suất là tiếp tục tăng là khá cao chúng ta có rất nhiều cổ phiếu khác mà chúng ta thấy ở đây Techcombank à, Techcombank là một cổ phiếu mà Dũng cũng đã chia sẻ khá kỹ nếu mà đặc biệt là những ai mà à, sở hữu cái danh mục của Dũng thì các bạn biết rằng là khi mà cổ phiếu đã rũ bỏ và tạo ra một cái nền như này thì đây chính là một trong những cái điểm mua khá là tuyệt vời ạ đây là điểm mua có độ an toàn cao nhất bởi vì thứ nhất là nó đã có một cái nền rũ bỏ và tạo ra nền ở đây à, các bạn biết rằng là mua ở vùng này nó sẽ xác suất mà nó an toàn hơn rất nhiều so với mua ở những cái quá trình mà nó đang lao dốc ở một số các anh chị mua ở đây thấy nó rẻ nhưng phần lớn chúng ta sẽ bị thất bại nếu trong trường hợp mà uh, thị trường chung nó không tích cực thì nó có thể rơi xuống và thậm chí là uh, gãy thủng cái đáy này nữa nên chính vì vậy thì các bạn biết rằng là đây gọi là một cái điểm mua tối ưu với cổ phiếu Techcombank trong cái giai đoạn này và chúng ta sẽ thấy rằng là trong rất nhiều các cổ phiếu như là Techcombank, BIDB đều có những cái quá trình xác nhận mà khi xác nhận vượt qua cái chúng ta gọi là cái nền như này thì các bạn đặt câu hỏi là nếu trong trường hợp như này thì xấu hay là tốt ạ à? à, thực tế thì nó không phải là xấu hay tốt đây thường là khi cổ phiếu mà nó gặp cái đỉnh này này thì nó không có sự kéo kéo xuống và phần lớn theo kinh nghiệm của Dũng đây là cái phiên của squat tất cả những phiên squat này như giống Magni Magni Mini đều nói đó là nếu trong cái nền này thì chúng ta nên kiên nhẫn đợi chờ bởi vì đây nó vẫn mang tính chất tích cực một vài trường hợp thì nó sẽ phá sự phá gãy cái đường SMA 20 tức là cái SMA 20 trong ngắn hạn thì chúng ta có thể là với khối lượng lớn thì chúng ta có thể bán đi bởi vì đây là cái điểm mua tối ưu hóa nhất cổ phiếu này và chúng ta vẫn có thể tiếp tục tham gia nếu cổ phiếu này xác nhận bứt phá đi lên à, bứt phá đi lên vào phiên tiếp theo khi mà đã rũ như thế này rồi và cái khả năng như thế này thì các bạn sẽ thấy là cái phiên squat này này phiên squat này trong cái quá trình tích lũy thì thường sau những phiên squat là nó có thể là một số cổ phiếu nó mất khoảng hai ba phiên nhưng đa phần theo kinh nghiệm của Dũng là nó sẽ xác nhận ngay Đấy, nó sẽ xác nhận ngay khi mà nó có quá trình Dũng này và chúng ta sẽ kiên nhẫn đợi xem là à, nó sẽ diễn ra diễn ra như thế nào để chúng ta biết là cái khả năng à, những phiên sở quát này à, nếu trong trường hợp nó xác nhận thì đây có độ tin cậy rất là cao các bạn nhớ nhé đây là cái độ tin cậy rất là cao bởi vì nó đã vượt qua cái đỉnh Đấy, cái đỉnh là rất là bền và khối lượng lớn đây Đấy, khối lượng rất lớn mà nó đã vượt qua với khối lượng lớn như này và thông thường thì đây là những cái uh, cái điểm mua có độ tin cậy rất là cao nha đây là cái mua độ ừ, điểm mua có độ tin cậy rất cao ờ, đây là Dũng hướng dẫn các bạn cách để mua và các bạn biết rằng là những cái cổ phiếu này nó đều có những quá trình test đấy, đấy test và bạn cũng xem lại cái video mà Dũng đã chia sẻ ở đoạn trước khi nó test như này thì cái sự xác nhận nó sẽ là một trong tín hiệu tốt à, một số các bạn thực sự là Dũng muốn chia sẻ để các bạn hiểu rõ bản chất ạ. Đây là những ứng dụng VSA trong đầu tư và bạn biết rằng là trong VSA thì các bạn nhớ ở trong cái đoạn mà Dũng chia sẻ đây ạ. Đây là cái cái phần mà Dũng đã chia sẻ các bạn. Các bạn phải nhớ là đây là sau test, đây là test thì nó sẽ có quá trình hồi phục. À, và khi quá trình hồi phục này và nó đến cái vùng kháng cự rất lớn ở đây thì thường nó sẽ tiếp tục giảm tiếp nên nếu chúng ta chậm chân à, chúng ta chậm chân chúng ta chậm chân thì chúng ta có thể là cổ phiếu là lên đến vùng kháng cự này nó lại tiếp tục rơi xuống và chúng ta thấy là hôm, hôm trước thì nó tăng rất mạnh dòng tiền mà rất lớn nhưng nó hết chu kỳ nó lại giảm xuống rất mạnh đó là do chúng ta không nắm rõ được cái công thức uh, tuyệt vời này trong VSA nếu các bạn hiểu rõ về VSA nắm rõ được công thức tuyệt vời của VSA tôi tin chắc rằng các bạn chắc chắn sẽ thành công và các bạn biết rằng là trong đầu tư chứng khoán vì sao tôi phải đợi đến thời điểm này tôi mới mua à, tôi sẽ không mua trước bởi vì thứ nhất là mua trước cổ phiếu có thể là khi mà quá nhiều các à, nhóm nhỏ lẻ những người mà gọi là trong uh, big boy thì đó là những người mà thực sự là tâm lý thì không chắc chắn nên khi mà kéo lên thì họ sẽ thấy rằng là cái nhóm này nó vẫn còn dao động lớn thì họ sẽ không kéo lên đâu ạ và có kéo lên chỉ chỉ là thất bại thôi ạ và bạn biết rằng là việc mà sự xác nhận sau khi tích lũy siết chặt khối lượng thấp uh, đây chúng ta này khối lượng rất cao này sau khi rũ bỏ khối thấp thì những cái điểm này có độ tin cậy cao hơn rất nhiều và ờ, chúng ta có gì ạ à? có rất nhiều cổ phiếu khác tại vì ở đây Dũng chỉ chia sẻ với quý vị các bạn đó là cách thức để chúng ta giao dịch thôi ạ Việc Vietcombank cũng là điểm mua chúng ta nhớ là việc Vietcombank cũng là điểm mua thường thì khi mà chúng ta mua những cái điểm này có độ an toàn sau T4 sẽ thấp hơn à xin lỗi T4 sẽ cao hơn rất nhiều so với những cái điểm mà chúng ta mua ở dưới ạ mọi người thì nghĩ mua ở đây là rẻ nhưng thực ra nó không phải đâu ạ tại vì trong đầu tư các bạn phải cần phải xác định xu hướng chứ không phải là chúng ta mua rẻ hay là mua đắt à, thực ra đắt thì nó chạy ngay và nó cho chúng ta một cái súng chính còn nếu mà rẻ các bạn thấy nó cứ rẻ tiếp tục rẻ và các bạn sẽ trở thành những nạn nhân và thực tế thì chúng ta biết rằng vì sao chúng ta bị thua lỗ chúng ta có những cái cổ phiếu VH à, dạ, VHM cũng tương tự như vậy à, thông thường thì khi nó bứt phá như này vượt đỉnh như này đa phần thì nó có những cái quá trình test lại à, test lại cái cái cái cái cái, cái, cái giai đoạn này trước khi mà có thể là kết thúc chu kỳ kết thúc chu kỳ các bạn biết rằng là những cái cổ phiếu này nó sẽ kết thúc chu kỳ sau cái đoạn 2 nhé sau cái đoạn 2 là kết thúc chu kỳ một số anh chị em ở thôi nó chạy lên một tí nữa thì bán ra nhưng đấy là những cái nạn nhân sẽ chắc chắn là những cái nạn nhân nếu khi mà chúng ta không hiểu rõ được uh, cái giai đoạn này là giai đoạn chạy nốt giai đoạn này là đoạn kết thúc nên chính vì vậy thì khi mà chia sẻ mà các bạn không hiểu rõ được bản chất của nó thì các bạn sẽ gặp rất nhiều rủi ro trong quá trình đầu tư còn rất nhiều cổ phiếu khác như là VCS cũng tương tự như vậy khi mà cổ phiếu tạo ra dấu ấn khối lượng lớn thì các bạn biết rằng dấu ấn khối lượng lớn là một cái yếu tố cực kỳ quan trọng trong quá trình rũ thì cái phần này này nó vẫn chưa được cạn kiệt đấy nó chưa cạn kiệt và cái việc xác nhận như này khối lượng nó chưa đủ lớn thì nó phải test lại đấy nếu nó test lại đây rồi các bạn thấy là phiên tới nó xác nhận thì các bạn mua thoải mái và bạn vẫn có thể là đạt mức lợi nhuận 20 phần trăm sau khi nó vượt cái đỉnh này tại vì nó test xong mà nó chạy thì các bạn thấy là yên tâm hơn rất nhiều bởi khi mà nó lên đến cái vùng này này chúng ta thấy là khối lượng làm gì ấy khối lượng nhỏ và các bạn biết rằng là nếu khối lượng nhỏ thấp hơn 8 phần trăm thì thường là đây là thất bại nếu khối lượng nhỏ hơn thấp hơn 3 phần trăm so với những vùng này thì thường sau test là tăng mạnh các bạn thấy là tầm quan trọng của khối lượng không ạ à, những cái tầm quan trọng khối lượng sẽ giúp chúng ta à, biết được là thị trường đang đi đâu nên ở đây có lẽ chúng ta cần đặt ra câu hỏi là à, liệu thị trường còn cơ hội cho chúng ta hay không thì à, Dũng muốn nói các bạn là chúng ta vẫn có những cái cơ hội Đấy, chúng ta vẫn còn rất nhiều cơ hội trong cái thời gian tới bởi vì chúng ta thấy là những cái cổ phiếu như kể cả Masan sau khi test này đấy, bắt đầu vượt qua với cái điểm mua đây là cái điểm mua khi nó bứt phá qua điểm trung tâm ở giữa này và thường thì có một số trường hợp nó lại test lại cái điểm trung tâm hoặc là nó bứt phá các bạn mua cũng không sao cả à, bứt phá các bạn mua không sao cả bởi vì thứ nhất là cái cái điểm này này cái điểm mua này này cái thời điểm mua này cái khối lượng nó đã vượt qua cái điểm trung tâm thậm chí nó vượt qua cái khối lượng ở vùng này chứng tỏ cái lực tiền vào rất khá đấy, rất khá và thường thì đây là những cái điểm mua có độ an toàn cao an toàn cao các bạn tính này này thường khi mà các bạn mua 10 cổ phiếu thì những cái cổ phiếu này nó mang tính chất là thất bại nó khoảng độ 3 phần 30% còn 70% là nó thành công và bạn biết là thứ hai nữa là nếu có lỗ thì các bạn cũng lỗ rất là ít khoảng độ khi mà T4 về các bạn chỉ là lỗ khoảng độ 6 đến 7% thôi đấy là các bạn cần phải tính độ an toàn chứ không phải là khi các bạn mua thì không may nó bị giảm nó bị lỗ thì các bạn thấy rằng là uh, nó đưa ra nhận định không đúng bởi vì khi mà chúng ta bám vào cái nhận định ấy, thì các bạn sẽ là gì ạ các bạn sẽ không bao giờ thành công được ở đây Dũng chia sẻ cho các bạn đó là cái cách thức để chúng ta tham gia vào thị trường cách thức để chúng ta quản trị vốn cách thức để chúng ta nhìn nhận cái cái bước mà chúng ta đầu tư cổ phiếu chẳng hạn những cổ phiếu mà Vietcombank đây những cái điểm mua này sao lại mua điểm này bởi vì thứ nhất là nó đã rũ bỏ cái lượng cung cạn kiệt rồi Đấy, khi mà ở đây nó rũ đã hết rồi test lại rồi thì cái việc mà xác nhận các bạn xem ờ, cái video trước thì lúc này nó cho chúng ta lượng cung ở đây cạn kiệt và xác nhận vượt đỉnh với khối lớn nó cho chúng ta cái độ tin cậy cao hơn rất nhiều và khả năng thua lỗ ở cái điểm này này so với những điểm này là thấp hơn cực kỳ nhiều một số anh chị em thì thấy nó rẻ nhưng chúng ta thấy là tất cả những điểm này rẻ rất rẻ nhưng nó cạn kiệt nhưng không xác nhận khi mà chúng ta mua ở đây chúng ta bị lỗ và có những đã bạn đã vào là cũng đã có những câu nói nó không được uh, hay ho lắm thực sự là đó là nỗi đau của bạn tôi cũng chả vấn đề gì cả bởi vì tôi không có khuyến nghị các bạn là mua tôi không khuyến nghị các bạn tôi tôi chỉ đưa ra cái gì ạ cách nhận định của dương tôi với phương pháp VSA và các bạn được tiền thì tôi cũng chả có lợi gì cả mà các bạn mất tiền thì các bạn phải chịu trách nhiệm cái hành vi của mình ở đây tôi muốn đưa ra cái phương pháp mà tôi đã áp ứng dụng và đã rất thành công trong rất nhiều năm qua và những cái học viên của tôi cũng đã đạt những thành tích vượt trội khi ứng dụng phương pháp này phương pháp này và bạn có thể xem lại tất cả những video tất cả những thời điểm mà tôi đã đưa ra những nhận định giống năm 2017 khi mà tôi đưa ra cái nhận định mà thị trường đạt đỉnh bạn có thể vào mùng 6 cái video vào ngày mùng 6 tháng 4 năm 2017 17 tôi đưa ra thì gần như cả thị trường vào có thể là lúc đó là la mắng chửi tôi bởi vì uh, họ nghĩ là thị trường lên nữa nhưng khi mà tôi đưa ra thì phần lớn là các chuyên gia các nhà đầu tư vào là họ nói họ chỉ trích nhưng các bạn biết rằng là các bạn xem cái comment ở đấy ạ và sau đó thì nó như thế nào đấy đây không phải là cái việc mà tôi muốn nói các bạn là là tôi nhận định đúng hay sai mà tôi muốn cho các bạn biết rằng là đầu tư chứng khoán mà bạn không hiểu rõ được cái sự vận động của nó thì bạn thất bại là chắc chắn bạn thất bại là cái việc bình thường chứ không phải là là bất thường ạ à và bạn biết rằng là trong đầu tư thì có rất nhiều cổ phiếu đây giả sử như là cổ phiếu PNG nó, nó so với cổ phiếu khác thì nó chưa xác nhận những cái phiên quát này nó cũng là cái tín hiệu khá tốt nếu trong những phiên tới nó có sự xác nhận đây là một trong những cổ phiếu mà các bạn có thể theo dõi và còn rất nhiều cổ phiếu khác ở trong chương trình này Dũng chỉ muốn nói các bạn đó là cơ hội của chúng ta vẫn còn và các bạn biết là sau những cái cổ phiếu mà nó test lần thứ hai này Đấy, và chúng ta hãy quan sát nếu trong trường hợp xác nhận thì các bạn có thể tham gia và trong cái những video như này thì các bạn biết rằng là với cái việc mà chúng ta quan sát những cái biểu đồ VSA hay là cái gì ạ à, cái mẫu hình tạo đáy VSA thì các bạn biết là cổ phiếu này đang nằm đâu trong cái mô hình đó và thứ hai là chúng ta phải biết là thế nào là test à, test khối lượng như nào là ok xác nhận những khối lượng như nào là ok Đấy, tất cả những điều đó thì các bạn cần phải biết ít nhất là khối lượng nó phải vượt qua vùng này giả sử khối lượng ở đây nó khoảng độ một triệu rưỡi thì khi nó xác nhận nó vượt đỉnh này nó ít nhất là phải một triệu rưỡi trở lên nếu là hai triệu thì càng tốt 3 triệu thì quá tốt thì lúc này cái độ tin cậy cao còn khi nó vượt đỉnh mà khối lượng nó chỉ có một triệu hoặc là 800 kể cả nó uh, tăng rất mạnh thì thường nó mang tính chất thất bại à, và các bạn thấy rằng là trong cái nhóm mà tôi chia sẻ thì có những cổ phiếu mà như là à, dầu khí tôi trong thời gian vừa qua thì tôi cũng không có mặn mà nhiều lắm bởi vì đây giả sử như là cổ phiếu gì ạ cổ phiếu VCS ạ vì sao tôi không thấy mặn mà nhiều lắm bởi vì trong cái quá trình giảm sâu này đây giảm sâu khối lượng rất lớn nên để nó vượt qua cái đỉnh này nó phải lên vượt qua 12 triệu các bạn nhớ này vượt qua cái đỉnh này để xác suất thành công nó vượt qua 12 triệu còn nếu nó vượt qua 12 triệu thì có thể là mua là thoải mái nhưng ở đây các bạn thấy rằng là một cái phiên mà vượt thoát ra 12 triệu nó không phải là dễ dàng với chúng ta nên khi mà chúng ta mua cổ phiếu thì chúng ta cần phải hiểu rõ được cái tính chất của nó à, tính chất vận động của nó thay vì chúng ta cứ mua theo sở thích theo thì, à, theo thói quen thì đấy là cái nguyên nhân dẫn đến thất bại của mỗi chúng ta và đây là một cái chương trình chia sẻ à, những cái kiến thức để các bạn có thể à, có kế hoạch đầu tư trong tuần tới nên về góc độ nào đó thì à, xu hướng thị trường theo cái à, quan điểm cá nhân của DVD thì à, thị trường vẫn đang trong một cái xu hướng à, à, đi lên ngắn dù là có những cái đợt điều chỉnh mà chúng ta thấy là những điều chỉnh bình thường khi mới lên thì chắc chắn nó sẽ có những cái đợt điều chỉnh gọi là bình thường nên chính vì vậy thì chúng ta hãy kiên nhẫn tìm kiếm những cơ hội cho những cổ phiếu mà đặc biệt là những cái cổ phiếu mẫu hình vai đầu vai và mẫu hình này thì Dũng cũng đã chia sẻ một cái video trên cái kênh YouTube của mình thì các bạn nếu thực sự là các bạn uh, quan tâm thì các bạn có thể